và anh em vào cái tài hiệp 1 1.5 thì đã hiệp 1 đã 20 rồi anh em thì hiệp 1 anh em hút được 3 mã. Qua hiệp 2 thì anh em hút thêm được cái mã Inter Milan ăn tới 4 không. Thì cái trận này hôm qua anh em hút full nha. Còn cái trận MU thì mình cho anh em nằm cái mã tài tài 2,75 và anh em nằm cái mã tài hiệp 1 thì anh em hút full được hai mã thì tối hôm qua anh em đã hút full hai cái trận này rồi nha. Thì hôm nay mình cũng nhận định cho anh em thêm cái trận của cúp liên đoàn Bồ Đào Nha nha anh em đó là Chavez gặp Porto thì hiện tại anh em thấy trên cái bảng xếp hạng rồi hiện tại là Porto đang đứng vị trí thứ ba và có một điểm sau một vòng đấu anh em hai thằng này thì nó đã đấu hai vòng rồi thì trận này Porto gặp Chavez thì Porto chấp cái trận này hơi sâu cho nên là cái tỷ lệ thằng Porto nó lên vương vương lên cái ngôi đầu bảng rất là cao nha anh em thì anh em cũng thấy cái phong độ của thằng Porto bên phía Bồ Đào Nha thì giống như là đang rất là mạnh anh em thì Bồ Đào Nha có Porto và Benfica hai đội này đang rất là mạnh nha cái bảng này là cái bảng A nha anh em thì cúp liên đoàn nó rất là nhiều bảng thì mình bình luận cái bảng A của có Porto, Chavez và Ma Mara anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của Hùng Porto và Chavez thì anh em thấy những cái bàn thắng những cái bàn thắng luôn nghiêng về Porto và thắng với cách biệt từ 2 đến 3 bàn thắng không nha anh em thì cái trận này anh em có thể vào cái mã kèo trên là cái mã kèo Porto được nha còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra đây anh em thấy cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Porto chấp tới 1,5 và tài xỉu 3 thì cái trận này anh em cứ vào cái mã Porto cho mình anh em thấy trong lịch sử Porto thắng từ cách biệt từ hai bàn đổ lên không thì còn cái mã tài xỉu 3 anh em canh anh em có thể lựa cái mã kèo nào mà tài xỉu 2,75 thì anh em có thể vào cái mã kèo tài xỉu 2,75 thì trận này mình nghiêng về cái tỷ số 3-0 nhìn cho Porto nhiều hơn đây là cái mã kèo của trận của Porto và Chavez thì anh em nào mà đam mê những cái giải bóng nho nhỏ này thì anh em cứ theo mình mà vào cái nhóm của mình để chơi những kèo này nè nhóm của mình không phải chuyên chơi về kèo World Cup không mà còn rất là nhiều kèo thì đến đây mình đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận Porto mà anh em nào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 anh em nào mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình thì mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trên thì à, đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận Porto thì anh em nào mà thấy hay để lại cho mình một quả bình luận và một lượt đăng ký kênh và một lượt thích nha thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau